Tiên tri mới nhất của Bác Cơ, toàn cầu đại loạn, liên bang Trung Hoa theo tinh thần Tôn Trung Sơn. Mới đây, nhà tiên tri người Anh Bác Cơ đã đưa ra những lời tiên tri mới nhất vào ngày 9 tháng 12 năm 2022, miêu tả châu Âu hỗn loạn, cuộc chiến Nga-Ukraine có kết cục khiến mọi người bất ngờ. Số mệnh tăng rã của Liên hợp châu Âu và các tỉnh Trung Quốc tự trị dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương. Những điều này nói lên điều gì? Phải chăng thời kỳ hoàng kim đã đến như những lời tiên tri đề cập đến? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Kết cục của cuộc chiến Nga-Ukraine, Liên hợp châu Âu tan rã. Trong tiên tri mới nhất, Barker nói Ukraine sẽ giành lại lãnh thổ của họ vào năm 2023, thậm chí còn thu phục Crimea. Tuy nhiên, Barker nhìn thấy cái giá nặng nề của Ukraine. Ông thấy nhà máy điện hạt nhân bị hỏa hoạn, tuy không bị phá hủy hoàn toàn như Chernobyl, nhưng cũng đủ khiến người ta lo lắng. Còn nước Nga, sau chiến tranh sẽ rời xa châu Âu và hướng về phương Đông. Cùng với nỗi đau thương mà cuộc chiến Nga-Ukraine gây ra, kinh tế suy thoái lớn, tư tưởng cực đoan cánh hữu nổi lên ở Ba Lan, Pháp, Italy. Trào lưu chủ nghĩa dân tộc cũng dâng lên ở Pháp, Đức, thậm chí Thụy Điển. Tinh thần dân tộc của các nước ngày một tăng, ngày càng coi trọng lợi ích quốc gia. Điều này hoàn toàn trái ngược với giá trị quan tổng thể của Liên hợp châu Âu, khiến EU bị chia rẽ sâu sắc, có thể cuối cùng dẫn đến sự tăng rã của Liên hợp châu Âu. Trong các tiên tri trước đây, Barker từng nói Liên hợp châu Âu sẽ không đoàn kết lâu dài, tương lai sẽ dần chia cắt, nhưng có lẽ là sau năm 2023. Barker cho rằng Đan Mạch có thể trưng cầu dân ý tách khỏi EU, thời gian vào năm 2023. Năm 2023 có thể sẽ kêu gọi nước Anh tái gia nhập Liên hợp châu Âu, nhưng không có kết quả. Barker nói, những trừng phạt đối ngoại các hình thức của EU không có tác dụng thúc đẩy sự đoàn kết của bản thân EU Triển vọng tương lai của Liên hợp châu Âu là rất đáng lo ngại, nhất là về lĩnh vực tài chính. Mở bản đồ châu Âu ra xem, chúng ta sẽ thấy một việc rất thú vị, đó là các nước nhỏ của châu Âu rất nhiều. Có những nước nhỏ đến mức phải lấy kính lúp ra để tìm kiếm. Một châu Âu nhỏ bé mà có hơn 40 quốc gia. Nếu vào thời Trung Cổ thì còn nhiều hơn nữa. Ngoài ra, trong lịch sử, châu Âu dường như chưa bao giờ thống nhất Điều này hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc thống nhất các nước nhỏ. Barker còn thấy, năm 2023, châu Âu còn xảy ra những sự kiện sau. Sự kiện nổ súng ở Thụy Điển Barker nói, chúng ta rất ít khi thấy những bản tin tiêu cực về Thụy Điển. Thụy Điển đem lại ấn tượng cho chúng ta rằng đây là quốc gia có mức độ khoan dung và ổn định cực cao. Nhưng năm 2023, Thụy Điển sẽ xảy ra mấy sự kiện bất thường, có thể xảy ra những vụ nổ súng, tấn công chính quyền, biểu tình chống nhập cư vân vân, khiến xã hội hỗn loạn. Ireland và Anh quốc Năm 2023, Ireland sẽ chịu nhiều tác động, rất nhiều công ty và các thực thể kinh tế lớn sẽ rút khỏi Ireland. Đồng thời, nguy cơ thị trường nhà đất nghiêm trọng. Và nguy cơ lương thực toàn cầu cũng gây ra ảnh hưởng đối với Ireland. Do đó, quan hệ giữa Ireland và Anh quốc càng trở nên chặt chẽ hơn. Hơn nữa, Barker còn dự cảm rằng tương lai có thể Ireland và Anh quốc hợp nhất. Đá điêu khắc Elgin Đá điêu khắc Elgin nguồn gốc từ Hy Lạp, hiện ở bảo tàng Anh, cuối cùng sẽ trở về với Hy Lạp. Nửa đầu năm 2023, một phần đá điêu khắc Elgin có thể trở về Hy Lạp với danh nghĩa cho mượn và sẽ được tu sửa, bảo dưỡng ở đó. Chính vì vậy, quan hệ thân thiết giữa Hy Lạp và Anh quốc càng tiến gần thêm một bước lớn. Nhưng Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng sẽ xảy ra mâu thuẫn mới nguy cơ và scandal. Ở nước Pháp, những nguy cơ như lạm phát, kinh tế đi xuống, nguy cơ năng lượng và lương thực khiến xã hội hỗn loạn liên tiếp xuất hiện. Các loại nguy cơ, các cuộc tuần hành kháng nghị, trào lưu chủ nghĩa dân tộc vân vân khiến Tổng thống Pháp Macron có thể vì thế mà mắc bệnh. Đồng thời, nguồn tiền hối lộ và tham nhũng từ Nga và Trung Quốc bị phơi bày, đại bộ phận là ở nước Đức, nhất là trong ngành tài chính của Đức, các vụ scandal tham nhũng tài chính lớn sẽ bị phơi bày. Còn có các scandal ma túy. Một mặt toàn châu Âu nỗ lực chống ma túy, mặt khác, phong trào hợp pháp hóa cần sa cũng đồng thời triển khai ở châu Âu. Italy bị cuốn vào scandal ma túy, các mục sư và ngân hàng của Vatican cũng bị liên quan, hơn nữa còn có thể liên quan đến rửa tiền. Bạo lực Barker nhìn thấy năm 2023 sẽ xảy ra càng nhiều sự kiện bạo lực hơn, như đường xá, cầu cống bị phá hủy. Khu vực Catalonia của Tây Ban Nha sẽ xảy ra các sự kiện giống như khủng bố. Mọi người tràn ra các con phố Barcelona kháng nghị. Hơn nữa ở thời gian cao điểm ngày lễ, Barcelona sẽ giới nghiêm toàn thành phố. Ngoài ra, một chiếc tàu khách trên địa Trung Hải xảy ra sự cố. Thiếu hụt năng lượng, thời tiết cực đoan. bác cơ nhìn thấy, mặc dù con người nỗ lực khai phát và ứng dụng năng lượng xanh, nhưng trong phương án giải quyết thiếu hụt năng lượng tạm thời thì việc sử dụng năng lượng than vẫn không ngừng tăng, nhất là ở Pháp và Đức. Mặc dù Pháp có nhà máy điện hạt nhân, nhưng vẫn phải đối mặt với sự thiếu hụt năng lượng lớn. Năm 2023, khu vực miền Nam sẽ có thời tiết cực đoan, miền Nam nước Pháp, Italy sẽ bị thời tiết hạn hán cực đoan. Phát hiện khảo cổ mới và nghiên cứu công nghệ mới Năm 2023 sẽ có phát hiện khảo cổ mới đó dường như là một nền văn minh lâu đời chưa từng nghe đến. cơ cho rằng có thể liên quan đến Ấn Độ, địa điểm có thể là ở khu vực tiếp giáp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hoặc khu vực Biển Đen. Năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu có thể phải đóng cửa do sự cố. Châu Âu sử dụng công nghệ mới nghiên cứu tạo ra loài sinh vật mới giống như voi ma mút, giống như trong phim công viên kỷ Jura Tuy nhiên loài sinh vật này không sống được, nhưng về mặt ứng dụng sinh vật DNA cổ đại và phương diện tế bào học có đột phá lớn. Trong tiên tri của ông, Thế giới hỗn loạn, Barker nói đó là thời khắc đen tối trước bình minh. Trung Quốc, ánh sáng sâu đêm đen Trong 3 năm, Trung Quốc chưa từng xóa sổ được dịch bệnh, nhưng lại hoàn thành được việc xóa sổ kinh tế. Trước đây, trong tiên tri đầu tháng 12 của mình, Barker nhấn mạnh cuộc cách mạng ở Trung Quốc Kết cục cuối cùng đêm đen hết và cuối cùng là tốt đẹp. Chúng ta lý giải về kết cục này như thế nào? Bắc Cơ bày tỏ, chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn sẽ tái hiện ở Trung Quốc. Bắc Cơ nói, vợ của ông đã gợi mở ông tiên tri những điều này. Vợ của Bắc Cơ nhiệt huyết tìm kiếm gây quỷ và dùng toàn bộ quỹ này để giúp đỡ xây dựng tượng Tôn Trung Sơn, để truyền bá chủ nghĩa dân tộc, dân quyền, dân sinh của Tôn Trung Sơn. Chủ nghĩa này được tiếp nối ở Đài Loan và vẫn được tôn trọng rất lớn. Barker nói, tôi cảm nhận được chủ nghĩa của ông ấy sẽ khích lệ người đời sau tiến bước và điều này thực sự sẽ xảy ra ở Trung Quốc. Trung Quốc sẽ có thời gian tốt đẹp hơn. Giáo nghĩa chủ nghĩa dân tộc của ông, chủ quyền và phúc lợi của nhân dân sẽ tái hiện và tỏa ra sức sống. Ngoài ra, Barker còn nói các tỉnh Trung Quốc tự trị, chính phủ trung ương thống nhất giống như tổ chức Liên hợp châu Âu, mọi người tự do di chuyển, tự do làm việc tự do sống, nhưng lại là điều mà Liên Hợp châu Âu không thể nào sánh được. Điều đáng bàn là, cơ tiên tri về sự quay trở lại của tinh thần chủ nghĩa tam dân. Nếu tiên tri này là đúng, vậy có nghĩa là tất cả những nỗ lực dùng vũ lực thống nhất Đài Loan của đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chỉ là một giấc mộng. Giống như nước Nga vốn kế hoạch trong 3 tháng sẽ chiếm đỉnh hoàn toàn Ukraine, cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại. Có nhiều người cho rằng có lẽ đây chỉ là tượng trưng cho chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn rời đi, giá trị phổ quát của nhân loại sẽ trở về trên khắp Trung Quốc. cơ từng dự ngôn eo biển Đài Loan sẽ xảy ra xung đột trên biển. Trung Quốc chủ động gây hấn, nhưng không phải xâm lược toàn diện. Xung đột khiến Trung Quốc bị cấm vận trên biển. Từ tiên tri của cơ có thể cảm thấy rằng cuộc chiến Đài Loan cuối cùng sẽ qua, sẽ không thực sự xảy ra. Đài Loan nhìn có vẻ rất nhỏ yếu, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhìn có vẻ rất lớn mạnh, nhưng lịch sử lại thể hiện ngược lại, nhỏ có thể thắng lớn. Như nước kim của dân tộc thiểu số đem lại cho Triều Tống nổi hận vong quốc, quân Thanh chỉ có mấy vạn lại tiến thẳng tiêu diệt Vương Triều Đại Minh. Tiếng súng của một nhóm nhỏ binh sĩ thanh Vũ Xương lại giống lên tiếng chuông tống tán Vương Triều Đại Thanh. Ngày nay, Ukraine nhỏ bé lại khắc chế nước Nga trông có vẻ lớn mạnh. Tất cả những điều này đã diễn dịch một đạo lý, có đạo thì được trợ giúp nhiều, vô đạo thì ít được trợ giúp. Đó là thiên lý. Đồng thời dự ngôn này còn ứng chứng một quy luật lịch sử xa xưa, sự tuần hoàn phân tách lâu ắt sẽ hợp nhất, hợp nhất lâu ắt sẽ phân tách. Trong phân tách có hợp nhất, trong hợp nhất có phân tách. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, mở đầu có viết rằng thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan, như cuối đời nhà Chu, bảy nước tranh giành sâu xé nhau rồi sau lại hợp về nhà Tần. Đến khi nhà Tần mất thì hắn sở tranh hùng rồi sau thiên hạ lại hợp về tay nhà Hán. Lịch sử Trung Quốc ít nhất 3 lần trải qua từ lớn phân tách rồi lại đến thống nhất. Lần thứ nhất là từ Xuân Thu Chiến Quốc đến Tần Hán Đại Nhất Thống. Lần thứ hai là từ Ngụy Tân Nam Bắc Triều đến Tùy Đường Thịnh Thế. Lần thứ ba từ thời ngũ Đại Thập Quốc cuối đời đường đến Đại Nhất Thống Nguyên Minh Thanh. Trong bài viết này, chúng ta chỉ nói về lần thứ nhất. Từ triều đại nhà Chu cổ xưa, sau khi triều Thương diệt vong, triều Chu kiến lập kéo dài 800 năm, chia làm thời kỳ Tây Chu và Đông Chu nhà Tây Chu từ năm 1100 trước công nguyên, bắt đầu từ khi Chu Vũ Vương diệt Thương Trụ Vương, định đô ở Cảo Kinh, kéo dài 300 năm. Đây là một trong những thời kỳ toàn thịnh hiếm có trong nền văn minh Trung Hoa, cũng là thời kỳ nhất thống mà các dân tộc thiểu số xung quanh dung nhập vào triều Chu với số lượng lớn. Khoảng năm 770 trước công nguyên, Chu Bình Vương dời đô sang thành lạc ấp phía đông, từ đó về sau, thời kỳ này được gọi là thời kỳ Đông Chu, cũng gọi là thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời kỳ này, Chu Thiên Tử danh nghĩa là chủ chung của thiên hạ, nhưng đã mất đi uy quyền của thiên hạ cộng chủ. Không có năng lực kiểm soát thực tế. 300 năm đầu được gọi là thời kỳ Xuân Thu, chư hầu quần hùng phân tranh, nối tiếp nhau xưng bá. Hơn 200 năm sau là thời kỳ chiến quốc, các nước hỗn chiến không ngừng. Cho đến năm 238 trước công nguyên, nước Tần, một nước chư hầu của triệu Đông Chu cuối thời chiến quốc, Tần Vương Doanh Chính bắt đầu đích thân chấp chính, thực hiện sách lược viễn giao cận công trong thời gian 10 năm, đã từng bước tiêu diệt 6 nước, kết thúc cục diện chư hầu các cứ trên 500 năm, kiến lập triều tần đại nhất thống. Từ thống nhất đến phân tách, rồi lại đến thống nhất, lịch sử cứ không ngừng tuần hoàn như vậy, nhưng không phải là đơn giản tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan, mà là quá trình thể thống nhất từng bước mở rộng, ổn định. Trong quá trình này, ngày càng nhiều quần thể dân tộc dung hợp vào đại gia đình Hoa Hạ thời kỳ hoàng kim. Điều mà nhà ngoại cảm Bắc Cơ nhìn thấy có thể là thời kỳ tốt đẹp tương lai. Trung Quốc hòa giải dân tộc, dân chủ xuất hiện, phúc lợi của dân chúng được coi trọng. Sự tồn tại của chính quyền trung ương có nghĩa là đại nhất thống. Việc các tỉnh tự trị là điều không thể tưởng tượng được dưới sự độc quyền của đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy sẽ là liên bang Trung Hoa có giá trị phổ quát và bao dung cao độ. Đó chính là thời kỳ hoàng kim trời mới, đất mới nhưng loại mới mà các dự ngôn nói đến. Barker còn nói, đó là điều mà EU ngày nay cũng không sánh được, có lẽ chính là thời kỳ hoàng kim này. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video và nhấn like share video cho người thân và bạn bè cùng xem nhé. Thân ái và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tiếp theo trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống.